xin giới thiệu với các bạn một số những quả cầu và một số tinh thể thật anh để chúng ta sẽ thấy có những quả cầu tại anh tóc tại anh tóc thường có tác dụng chữa bệnh cũng giống như là có nhiều điều may mắn cho người sở hữu nó các bạn có thể có thấy là có những quả tóc nó to có những quả tóc mạnh hơn và có tóc đỏ tóc đen hoặc là ngay như tóc vàng chẳng hạn như là cái sâu chuỗi này sâu chuỗi này nó là tóc vàng một đám tinh thể thật anh nằm ở bên trên nó là những quả cầu mắt hổ và đá Pakistan một tinh thể nhỏ thẳng tóc một khối thẳng tóc quả cầu aquamarine. Những khối tinh thể thải ánh tím của Uruguay và tinh thể thải ánh tím của Brazil. Ở đây là bộ thất tinh trận đồ gồm thải ánh tím, thải ánh vàng, thải ánh trắng và mã não. đây là kim tự tháp bằng thạch hồng một khối thạch xanh Aventura và cầu thạch đan mơ rồng vào trong quạt Đây là những quả cầu cũng giống như các tinh thể tại Anh sau khi đã được gia công mài thành cầu. Mình Châu sẽ có clip dạ, um, giới thiệu với các bạn những tinh thể thạch anh cũng giống như những khối thạch anh thô khi mà chưa xử lý. Hẹn gặp lại ở các video sau. Xin chào các bạn.